Chào mừng các bạn đến với Tho Gym Center tầng 3 Thiên đường tạ thẻ free quay Phong cách tự tin, ngạo nghễ với kinh nghiệm lâu đời trong ngành gym Duy Nguyễn đạo diễn chương trình khai trương quận 9 theo phong cách vô tiền khoáng hậu City Full Run 400 triệu Duy Nguyễn dẫn tour gym giới thiệu đến quan khách từng dấu mốc cuộc đời, sự nghiệp và tận hưởng giá trị cốt lõi của thiết bị cao cấp high-end USA Power Rack 2N Half Rack đẳng cấp thế giới Và đặc biệt, Thor quận chính lấy gì để khẳng định năm sao? Và dạ, robot siêu hiện đại giá tiền 180 triệu Giết máy 130 triệu đó Mang giết máy 200 Vậy Di Nguyễn Tour là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá! Thor Dream có thể nói là đứa con tâm huyết đáng tự hào của CEO BBT. Tại buổi khai trương chi nhánh quận 9, anh tự hào giới thiệu với toàn bộ quý vị khách quý những điểm nhấn ấn tượng, đặc biệt là hệ thống thiết bị tập luyện cao cấp 2n đến từ các đối tác tại Mỹ. Trước mắt chúng ta là một trung tâm dịch vụ thể hình đẳng cấp 5 sao khuôn vàng thiết bị Mỹ Đế 2M cung cấp đến cho các bạn những tiện ích thể hình đẳng cấp nhất theo triết lý thể hình phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công đẳng cấp à, xin chào mọi người cảm ơn mọi người đã đến với à, buổi à, khai trương đơn giản của Kho Gym quận chính trước thời khắc quan trọng chờ đợi suốt 3 năm Duy Nguyễn đích thân dẫn tour tham quan toàn bộ building ngay tại sảnh anh vui vẻ giới thiệu không gian đón khách với thiết kế độc đáo. Gym chính là đời nên gym đôi khi á mình đến với gym mà chỉ là gym không á nó sẽ rất khô khan. Đó, nên này nó, nó anh anh thiết kế thành những cái cái phím đàn nó cho cuộc đời chúng ta bay bổng hơn để sống tiếp vậy thôi còn cái thuyền này á, thì nó nó nó nói chung á nó sẽ là một trong những cái cái cái con thuyền đó nó đi cùng cái hành trình sứ mệnh của BBT Cùng với đó là những trang thiết bị tiên tiến giúp bạn tiếp cận, theo dõi những thông số cơ bắp trên toàn bộ cơ thể. Cái đầu tiên mà Duy giới thiệu bạn là cái máy InBody nhưng mà tại sao Duy nói cái máy này là cái máy này là cái máy rất quan trọng trong thể hình trong gym á mà là thể hình online tự hào là cái đơn vị đầu tiên ở Việt Nam có cái dòng máy InBody uh, 770 này vào năm 2014 cái máy hồi trước mua rất là mắc 400 triệu một máy hiện giờ thì nó nó nó nó nó rẻ hơn chút xíu chắc còn ba trăm mấy á. máy Immodi này nó giúp chúng ta đo về cơ mở nước này nọ PMA các kiểu nó là một cái máy rất là chuyên sâu mà giờ Trung Quốc nó ra những máy bắt trước giờ rất là nhiều nó cũng nói là in body in body nhưng mà đo không được gì hết Thông qua những bức hình lưu niệm trong chuyến đi công du tại Mỹ, anh Tâm Đắc kể về những phi vụ hợp tác thần thánh của mình với các thương hiệu nổi tiếng như New Check, Labrador, RP. Bước lên tầng 1, Duy Nguyễn mở đầu với câu chào đặc biệt. Chào mừng à, mọi người, chuẩn bị đến với cái sàn đốt tiền của BBT đây. Câu giới thiệu của anh gây tò mò và thu hút khách tham quan. Để giải thích cho công cuộc đốt tiền chơi trội, Duy Nguyễn giới thiệu hệ thống BioArt và Performance. Đây là hai dòng xa xỉ nhất nhập khẩu độc quyền từ TubSub, thương hiệu với hơn 5 thập kỷ sản xuất thiết bị tại Mỹ. Trong đó, Duy Nguyễn đi trước đón đầu hệ thống BA công nghệ của tương lai, độc quyền chỉ có tại Thor Dream. Nhiều người đặt nghi vấn liệu Di Nguyện có chơi mạo hiểm quá không? Cuộc chơi thì phải có đánh đổi, không đầu tư hàng độc sao tạo nên sự khác biệt so với thị trường. Không có gì mạo hiểm cả, nói chung cuộc chơi nó phải đánh đổi. Cuộc chơi nó phải đánh đổi, chúng ta còn phải đầu tư những cái dàn máy đẳng cấp như vậy để chi? Để thị trường không có, mình mang thế độc quyền. Đúng không? Không ai nó dám nó đầu tư kiểu này hết tại sao dám đầu tư kiểu này thứ nhất phân khúc khách hàng của mình triết lý rất là rõ ai tham gia vlog của mình cậu te nó chịu không nổi thì tầng lớp phân khúc khách hàng là tầng lớp những người ta có ý thức mà người ta có ý thức ở trong một cái phòng mà nó tủ kính dày máy lạnh dày thì cái máy này nói về hư á thì rất là khó hư thì cái thời gian thu hồi vốn bình thường dụ 5 năm giờ tôi nâng 7 năm 8 năm chả sao cả mặt bằng không thuê không sợ tiền mặt bằng đúng không mảng sức bù qua là nhiều cái lý do để cạnh tranh lắm ở cái máy à, performance này so với những dòng máy truyền thống trước đây á, thì cái hệ chuyển động đó là đường thẳng nó cứ thanh trượt nó trượt trượt thẳng thôi à còn cái này là hệ chuyển động của đường cong nó là phai ô ạt phai ô ạt là gì đường cong sinh học khi mà cơ chúng ta chuyển động theo đường cong á tức là đi quãng đường dài hơn quãng đường dài hơn mà cái máy này nó free freeway mà nó free freeway thì nó không chấn thương nó làm cho chúng ta tập luyện không bị chấn thương các bạn nhìn kỹ đi cái tay cầm này nó không giống như tay cầm bình thường mà nó là tay cầm của một cái hãng thứ ba chuyên sản xuất về tay cầm nó có tên là track handle nó tay cầm nó rất là free way, nó có lạ có lạ nó đương nhiên là phải có lạ có lạ là cái cảm giác nhưng mà cái hiệu quả là đằng sau buổi tập Tầng 2, sàn Cardio nhập khẩu 100% tại Mỹ và sự khác biệt của ThoiTrim với thị trường là sự lập trình thông minh. Bạn có thể chủ động tạo ra chương trình tập luyện cho chính mình hoặc có thể lựa chọn các chương trình cho máy thiết kế sẵn để tối ưu nhu cầu tập luyện cho bản thân. đúng được cung cấp đầy đủ free tất cả mọi thứ đã public trên internet là free vậy thì bbt thu phí dịch vụ bt các bạn là gì BB, bbt sẽ cho các bạn sách miễn phí dịch vụ bt của bbt là cung cấp người thầy giảng cho bản sách đó và cái người thầy giúp bạn tập luyện tốt hơn lấy tạ cho bạn để mà tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức đúng không đông đốc thúc bạn đừng bấm điện thoại cung cấp giáo án cho bạn không phải là cung cấp giáo án mà là giám sát cái giáo án của bạn chịu trách nhiệm tập giáo án của bạn hẹn mà đi tập bút bút nói chung là cái người đó đó sẽ giúp cho bạn tập tốt hơn còn cuốn sách là giúp cho bạn đọc hiểu Đến với tầng 3 là một chiến trường thực thụ dành cho những chiến binh nhiều kinh nghiệm, mạnh mẽ và đầy thử thách. Điểm nhấn ở đây là việc CEO Di Nguyễn chi hơn 400 triệu để trang bị CrossFit CT8. Không cần phải nói quá nhiều về nó, chúng ta đều có thể cảm nhận được nó quá hoàn hảo cho một không gian tập luyện. Cái này là bằng con Kia Morning. Đó, con pha điêu. Đó, nó mắc chứ nhưng mà tại sao Di mua? Mua để gì? Để chi? Để chứng tỏ sự khác biệt thôi, ờ, giống gì cho anh trời đó. Tầng 4 là hệ thống dumbbell của Thor Gym với không gian rộng, phân bố đan xen nhiều thiết bị tập luyện khác nhau đáp ứng nhu cầu tập luyện của hội viên. Sự khác biệt hơn hết là không gian tập luyện rất riêng dành cho khách đăng ký gói PT cá nhân, một đặc quyền để quý khách hàng có thể tận hưởng không gian tập luyện một cách tròn vẹn nhất. Đây là món quà dành tặng tới quý khách hàng của Tho quận 9. CEO Di Nguyễn phát triển dream từ chất chứ không chạy theo số lượng và lợi nhuận thông thường. Khu này là dành cho khách PT khách mà, thuê PT á, thì vô đây tập nói chung khách thuê PT thì tập được nguyên building luôn còn khách mà membership bình thường thì không được vô đây đó nó tạo ra cái sự riêng tư đó để cho PT tập và nó có những cái thiết bị riêng luôn tại sao thị trường họ hầu hết họ làm phòng gym một tầng hoặc là không phân tầng tại sao BBT lại quyết định chọn tất cả là phân tầng tại nó không mua đất được nó không mua đất được khi mà bạn mua đất bạn không thể nào mua được đất quá rộng khẳng định với bạn luôn làm sao bạn có thể mua đất quá rộng đúng không bạn chỉ có thể mua được cái đất chừng như này thôi đó mà khi mà duy mua cái miếng đất này á là 20 tỷ là cách đây 3 năm á đó. đó mà 20 tỷ không lẽ mình xây có hai lầu hai lầu sao đủ tập thì cứ xây hết luôn để dành tập game câu đó quá đơn giản anh tưởng em hỏi câu gì khó lắm làm rung thế mà hỏi câu với ẹt CEO duy Nguyễn phát triển Dream từ chất chứ không chạy theo số lượng và lợi nhuận thông thường. Sự phát triển dựa trên giá trị cốt lõi này giúp BBT ghi dấu ấn rất riêng, độc là trong lòng người Việt và các đối tác tại nước ngoài. Thor Dream Go 9 với diện tích mặt sàn hơn 1.000m2 với hệ thống máy tập luyện cao cấp high n đã tạo nên hệ sinh thái phòng gym không thể hoàn hảo hơn đối với người yêu thể hình. Hãy đến với Thor Dream, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp sẽ đến với bạn.